យវាជ្រុលបាល់យកវិញយកវិញឡឡឡឡអូដោកដាលពេកអើយ đây nhìn đây nhìn đây nhìn đây thôi up.